rồi lời nói đầu tiên thì mình xin chào toàn thể anh em anh em đó tất cả mọi anh em khi đang xem video này đó mình sẽ review anh em về bài bài thường thường anh em mình chơi á, có có rất là nhiều loại bài anh em ơi đó bài ví dụ như bài tam giác này bài số này bài hình này bài bóng này đó để cho những anh em nào chưa biết thì mình sẽ hôm nay sẽ giới thiệu lại cho anh em về bài bài lỗi nha anh em bài lỗi tam giác đây trên đây thì mình rất là nhiều bài đó mình để cho anh em coi nè đây đây là một cây của bên mình đó để cho anh em coi, coi kỹ nè cái loại đời mới giờ nó khác với ngày xưa nha anh em đó cực kỳ đẹp và nét để cho mình cho anh em coi từng cây một đây bắt đầu là mình dỡ ra mình có để sẵn một bộ trên đây đó giờ mình khui ra cho anh em coi đó bài bây giờ nó vẫn có ba phân teo nha anh em đây hai hai lít nè một đầu này nè đó ba con đủ nha anh em đó trùng khớp với bài chợ luôn trùng khớp với bài chợ không khác nha anh em rồi không khác với bài chợ đó đây mình sẽ giới thiệu cho anh em cho kỹ hơn để cho anh em biết rõ hơn về cái bộ bài tam giác là như thế nào đây mình cứ sóc trộn đều lên đây ví dụ mình để như vậy đó như bài chợ anh em nhìn cho kỹ đi nhìn cho kỹ nhìn cho thật kỹ cũng như bài chợ thôi đó ví dụ như bây giờ nè mình đưa sát vào cái máy luôn mình đưa một con bình thường cho anh em coi nè đó anh em coi được rồi á comment ở dưới cho mình là con gì nha anh em đó comment cho mình là con gì còn mình á thì mình đã đoán được con này là con gì con này á, là con 4 này anh em đây mình lật cho anh em coi nha đó được không à. À, mình lấy lại một cây bất kỳ nào cũng được nha anh em đó, bây giờ bây giờ bắt đầu mình sẽ lấy tiếp cây này cho anh em coi đó anh em đoán với mình đi là con gì anh em đoán giùm mình đi nha là con gì hồi nãy là con 4 rồi đúng không em thì bây giờ con này nó sẽ là con 6 nha anh em đó mình là con 6 mình dỡ cho anh em xem nè đó tại sao mình biết được là nó là con 6 thì mình sẽ bắt đầu á, là mình chỉ cho anh em là rõ hơn về cái cây bài tam giác là nó như thế nào nha nè đây anh em khi mà mua về dỡ dỡ cái bài ra sau sau lưng cho mình đó mình chỉ trực tiếp bên đây luôn anh em nhìn anh em đến từ đây nè nhìn từ cái cạnh tam giác này nè bắt đầu nha của nó là một tam giác đúng không một tam giác thì mình sẽ chia ra hai đó ví như đây là con một là con xì xong bắt đầu tới con hai đó một cây tam giác nó sẽ có hai con rồi bắt đầu cây số 2 là kế tiếp là sẽ là con 3 và con 4 nha anh em rồi con 5 và con 6 là khi cái gạch tam giác của mình đây nè anh em đó nó sẽ trắng nhẹ hơn một tí thôi nha anh em trắng nhẹ hơn một tí đó qua cam á, thì sợ anh em nhìn không rõ nhưng mà mắt thường của mình nó thì nhìn được cho anh em đó khi đối phương mình á, cầm bài lên chơi mình có thể nhìn lén qua được mình có thể nhìn lén qua được nha anh em mình có thể đoán được bài người ta đang cầm cái gì đó hoặc anh em chơi xì dách rút đít được thoải mái nha anh em đó những anh em là chơi lâu năm á, thì nhận biết cái điều này rất là dễ rồi đó mình sẽ đây mình mới chạm tay vào máy máy nó hơi rung một tí anh em thông cảm đây mình sẽ sóc lên mình sẽ đoán cho anh em là ba cây đó một ba cây cho anh em thấy là bộ bài là như thế nào rồi mình cùng chơi với anh em nha anh em đó mình để sát và anh em mình cùng chơi nè rồi con này á, mình sẽ đoán là con ba nha anh em cái đầu tiên là mình sẽ đoán là con ba đó đúng không là con ba nha anh em đó tại sao nó là ba hồi nãy mình đã có chỉ đây một hai ba rồi bỏ rồi tiếp theo cái này anh em đoán được con gì không mình sẽ đoán là con 8 nha anh em đó tại vì nó chia là 4 nè 1 2 3 4 nè 4 lên 8 này nằm đít này anh em ok đó chỉ cho anh em dễ nè khỏi phải thắc mắc mình nè được chưa đó cứ cầm về tập chơi nhìn và là biết con này con xì trăm phần trăm nha anh em xì trăm phần trăm đó nhất là anh em nào chơi xì á thấy nằm ở đầu hay đít á rút thoải mái nha anh em được chưa dở rồi những anh em nào á mà xem cái video này á video này á thì hãy nhớ bình luận cho mình đó để cho mình biết thêm về cái nhu cầu của anh em ngoài ra nhà mình còn làm thêm tài xỉu sóc đũa sóc đĩa bầu cua nhưng mà mình không để ở trên đây rồi những anh em nào xem xong video này xong á thì hãy nhớ subscribe kênh hộ mình like ủng hộ mình một cái nha anh em rồi chào toàn thể tất cả anh em